Rồi xin chào toàn thể tất cả anh em đang xem cái video ngày hôm nay nha Đó lại đến với lại Nguyên Thì Nguyên sẽ giới thiệu cho anh em về bộ môn là bài lá đó. Thường thường bài lá anh em mà rất nhiều Đó đây trên đây là một số bài lỗi của công ty Đây là một số bài lỗi của công ty Đó và rất là nhiều loại bài khác Rồi được chưa Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái chiếc máy đi đánh bài đó, Không tan tích nha anh em không có tan tích Ok chưa Tất cả là bài của người ta tất cả cái gì của người ta mình chỉ cần một cái điện thoại này thôi đó, mình chỉ cần một chiếc điện thoại này vào đánh với người ta bây giờ này trước mắt đó mình không có nói dài dòng gì nữa mình sẽ vào thẳng luôn là mình sẽ làm cho anh em xem để anh em hiểu rõ hơn rồi còn mình sẽ giải thích sau cái video này ok anh em xem đừng bò dở nha đó cứ xem đừng bò dở bây giờ bắt đầu này mình sẽ test trực tiếp cho anh em xem chiếc máy nó như thế nào đó là một chiếc điện thoại bình thường ok chưa đó đây là cái iPhone này anh em rồi bây giờ mình sẽ mở máy lên rồi trên cái video này á là mình để cho anh em thấy để cho để cho anh em thấy nha trên cái video này mình để cho anh em thấy thật sự nó không phải là như thế này đó thật sự là máy ẩn hết chứ không phải là như thế này ok chưa mình sẽ giải thích sau cái video này chờ mình tí mình sẽ quay cho anh em trước đã để cho anh em thấy hiểu hơn bây giờ nè mình sẽ test thử đó anh em mình chơi CS đi đó bây giờ là mình sẽ chia ra là hai tụ nha anh em đó, tụ 1 nè tù 2 là tù của mình được chưa đó mình sẽ chia ra rồi bắt đầu ok không còn cái này đó là cái bài để anh em mình rút ok nha anh em bài này là để anh em mình rút đó. cái này là bài anh em mình rút nha rồi cái này là tù của cái nè là 18 nè còn đây là tù của mình nè anh em đó. đây là sẽ là tù của mình nha tù của mình sẽ là 19 đó cái này là anh em mình gặp may là thắng rồi nha đó rồi cái này là gặp may anh em mình thắng rồi mình sẽ bỏ lượt qua mình sẽ làm tiếp ván thứ hai đây. cho anh em thấy cho nó rõ cho nó chính xác được chưa giờ mình chia, chia tạm thời không cần kinh cúp gì cho nó mệt nha anh em đó, cái còn đây là mình rồi đây mình dỡ cái trước nè đó cái là 8 đi mình là 15 được chưa bây giờ nè hiện tại á, dưới máy mình đã thấy được một con 10 mình thấy một con 10 rồi đúng không thì mình không thể bọt được con này đó con này là cháy nha anh em bây giờ là cái nó sẽ là 8 và nó sẽ bọt và nó sẽ ngưng cây này là coi như mình bỏ cây tiếp theo mình vẫn thấy là cây 10 đó ok giờ đó cái này là đen nha anh em đó cái này là phải chấp nhận đó, những cây như thế này là mình phải chấp nhận không thể làm gì hơn được đó rồi cây thứ ba đó, quay như thế này anh em mới hiểu rõ được là chiếc máy này nó sử dụng như thế nào ha rồi mình vẫn để như bình thường ở đây được chưa rồi cái nè cái 16 nè mình tay con nè 18 nè 18 thì khỏi cần bọt nữa nha anh em rồi mình đã thấy con 7 rồi thì đây nè anh em mình đã thấy con 7 nằm ngay dưới đít này Hay rút lên cho anh em xem nè đó thì cái nó chỉ có đường rụng thôi chứ đường nào sống nữa đúng không Nên thôi, đó là mình biết chắc chắn chưa đó những cái này gọi là mình biết chắc chắn ví dụ như mình thấy ở dưới này hiện tại đang là cây đầm đó, trong máy anh em vẫn thấy đó đang là cây đầm đang là cây đầm bài mình đó mà nằm lỡ cỡ 10 11 thì vẫn bọt được 19 đó chứ còn như mà người ta bọt vô thì chỉ có rụng thôi đó cái này là bên xì dách nha còn nó đánh về bên uh, uh, xì tố thì càng ngon rồi nha anh em đó còn nhiều còn nhiều cái khác nữa đó. mình sẽ test cho anh em thêm là hai cây nữa để anh em thấy mình chia ngửa luôn đi cho nó dễ đi thế giờ chỉ úp mệt quá được chưa đó rồi bài cái là là 14 bài mình đó là xì 4 rồi bắt đầu á anh em thấy không dưới đây là hiện tại đang là con đầm này anh em thấy không đó con đầm nè đó để cho lộ rõ cho anh em thấy nè bắt buộc đó là mình phải bọt nha anh em và một con 10 nữa nè đó anh em thấy không đường nào đường nào cũng rụng hết mấy cái này là sẽ chấp nhận đó bây giờ mình sẽ test một cái cây cuối cùng một cây cuối cùng cho anh em thấy là cái bộ cái chiếc máy này nó hoạt động hiệu quả như thế nào nha ok chưa đó. giờ mình chia hai hai thôi chia kia mệt quá chia cái nè còn đây là mình nè đó ok chưa rồi bây giờ bắt đầu á, là mình đặt cái bộ bài xuống đây nè hiện tại mình đó là một đôi ba nè anh em đó, anh em thấy không và trong này là con năm mình sẽ tiếp tục mình rút nha đó năm sáu hai 21 được chưa 11 nè dưới đó con nằm đấy em thấy không đó mình rút tới nơi luôn được chưa rồi cái hiện tại nó đang là 5 nha đây nè đó 4 nè đó mình thấy hết được xì nè đó đó. À, cái ngũ linh đó cực kỳ đơn giản đúng không rồi còn những anh em nào á mà muốn biết thêm á biết rõ hơn về nó hoạt động như thế nào thì cứ trực tiếp alo cho mình hoặc là comment ở dưới uh, cái uh, ờ, vì cái video này nha anh em đó cứ comment cho mình để mình biết thêm rồi khi á, mà anh em đi chơi bây giờ mình mới nói nè khi mà anh em đi chơi á, thì máy nó chỉ như thế này thôi nha vẫn nghe gọi hoạt động bình thường vẫn nhắn tin là bình thường không việc gì hết vẫn nghe gọi bình thường và máy không có chế độ như hồi nãy đâu nha đó cái này là mình chỉ để quay ở trên đây để cho anh em thấy thôi và anh em mình sử dụng cho mình đó là một chiếc tai nghe nhỏ đây để mình rút vào luôn tai nghe này không ai thấy hết nha anh em tai nghe siêu nhỏ đó tai nghe siêu nhỏ đó. và một chiếc máy khác là một chiếc máy để xem để coi là một người khác đọc cho mình luôn đó. khi anh em đánh tới cây nào anh em uh, nhắc vào tai mình ừ nên rút con đó và không nên rút đó nói cho mình nghe được hết tất cả đó. tất cả nha anh em rồi ngoài ra thì ở nhà nguyên á và có thể bán thêm cho anh em những cái bộ môn ví dụ như là bầu cua nè sóc đĩa nè tài xỉu nè rồi Ờ, nói đến đây thôi thời lượng thì nó cũng có hạn cái mùa dịch nó cũng đã qua rồi anh em mình cũng sắp được gặp nhau rồi thì mình xin chúc anh em là thành công về mọi lĩnh vực ok chưa rồi anh em nào cần cứ liên hệ theo với mình theo hai số điện thoại trên 0786 01 1234 0786 04 1234 mình sẽ trực tiếp tư vấn cho anh em là 24 trên 7 nha anh em 24 trên 7 rồi xin chúc toàn thể anh em may mắn và thành công